nay rẻ hơn khuyến mại sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai <clears throat> model của bếp là KGM33 NBE và đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem nội thất và test nhìn cái tính năng của nó <clears throat> đây là thớt của bếp đây ngoài thớt của bếp Bếp này được xuất xưởng vào tháng 3 năm 2018 nha. Bếp trời cao còn rất là đẹp.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 nhiệt độ mà chỉ dao động ở 200 200 rưỡi thôi bếp nó sẽ không khóa cho dù các bạn được cả buổi nó cũng sẽ không khóa <coughs> Mm-hmm. <coughs>